Chào mừng các bạn đã quay trở lại. Hôm nay xin được giới thiệu với mọi người bộ phim Tuyên ngôn độc thân. Cô nàng xinh đẹp quyến rũ này mỗi lần cô đơn buồn tủi, đều có những chàng trai tiến tới định chinh phục, liệu rằng chuyện tình của cô nàng sẽ đi đến đâu? Hãy cùng mình tìm hiểu trong bộ phim này nhé. Ali là cô sinh viên năm nhất mới và ký túc xá của trường đại học, trong một lần bất cẩn mà để rơi khăn tắm của mình, anh chàng rốt ga lăng ngay lập tức xả thân giúp đỡ cô, và kể từ đó hai người họ đã trở thành người yêu của nhau. Sau khi tốt nghiệp, Ali nói rằng muốn bọn họ tạm thời xa nhau một thời gian, trong khi rốt vẫn không hiểu lý do của chuyện này là gì cô lại giải thích rằng bản thân chưa bao giờ được tự sống theo ý mình. Thế là mặc cho bạn trai phản đối với quyết định này, Ali vẫn kiên định thực hiện theo ý muốn của bản thân. Mac là bác sĩ của một bệnh viện phụ sản, cô nàng đã đỡ đẻ được khoảng 3.000 đứa trẻ rồi, nhưng có điều Mac lại không hề muốn có một em bé cho riêng mình. Lý do là vì điều đó sẽ cản trở việc cô thực hiện ước mơ của bản thân. Ali chuyển đến New York để sinh sống và làm việc. Ngày đầu tiên đi làm cô được giám đốc giới thiệu với trợ lý Robin. Cô nàng nhiệt tình đưa Ali xem hết mọi ngóc ngách trong công ty. Đến buổi chiều tan làm, khi biết được ý định của Ali là sẽ về nhà, Robin liền rủ cô bạn cùng nhau đi quẩy và hẹn hò, nhưng Ali lại nói rằng mình đang trong giai đoạn muốn độc thân, nhưng Robin nhất quyết không để cô về và kéo theo mình. Khi này Robin liền nói sẽ dạy cô cách sống của một người độc thân, bảo Ali hãy đến từ chỗ của anh chàng pha chế kia đi. Vậy là lúc sau cô và anh chàng Tom đã khiêu vũ cùng nhau. Dưới sự kích thích của men rượu cùng với âm nhạc lãng mạn, Ali đã tiến tới hôn Tom một cách bất ngờ. Và sau đó thì bọn họ đã có một khoảng thời gian vô cùng vui vẻ. Sáng sớm ngày thứ hai tỉnh lại cô nàng đã ở trong nhà của chị gái Meg, không ngờ được rằng Robin cũng tình cờ có mặt ở đây. Hai người sau đó đã nhanh chóng đến công ty của mình. Phía bên này Mac cũng đi đến bệnh viện làm việc. Hôm ấy bất ngờ có người nhờ cô trông dùng đứa con nhỏ, trò chuyện với đứa nhóc được một hồi, đột nhiên Mac cảm thấy thích có em bé hơn bao giờ hết. Một ngày nọ, Ali rủ rốt đến nhà hàng quen thuộc của hai người. Cô nói với bạn trai rằng khoảng thời gian xa nhau đã kết thúc, và giờ cô đã sẵn sàng để hai người trở về bên nhau. Anh ngờ khi này tâm tình của Rốt cũng đã thay đổi, anh chàng giờ đây không muốn quay về với Ali nữa. Rốt cho rằng cô đã làm chuyện mình muốn với bất kỳ ai, giờ đây quay lại với nhau là chuyện không thể. Ali cảm thấy vô cùng hụt hẫng và đau lòng. Lúc này cô nàng liền đến bên chị và Robin để tâm sự. Cô bắt đầu cảm thấy hối hận và cho rằng bản thân sẽ cô độc đến già. Mac trách móc em gái mình đã đưa ra quyết định thiếu sáng suốt. Em cho rằng mình là nữ chính trong phim tình dục là chuyện nhỏ hay sao? Mac lại an ủi, ít ra giờ đây em có thể tập trung vào sự nghiệp. Nhưng Ali lại bảo, em không muốn công việc trở thành toàn bộ cuộc sống của mình. Thấy em gái không nghe những lời khuyên bảo, Mac cứ vậy mà rời đi. Buổi tối trở về nhà của chị sau bữa tiệc, Ali không thể nào tự mình cởi bỏ chiếc váy, cô lại nhớ về những lúc bạn trai cũ ở bên cạnh. Khi này lại nghe thấy Mac nói rằng cô muốn có con. Cô nàng đưa cho em gái xem qua website về những người hiến tinh trùng, vậy là Mac đã tìm được đối tượng lý tưởng giúp cô mang thai. Sau đó Mac cũng thông báo với em gái rằng cô không thể ở đây được nữa, bởi vì chủ nhà không muốn bọn họ suốt ngày dẫn trai về nhà của mình. Thế là Ali nhờ cô bạn Robin dẫn đi xem một căn nhà mới, nhưng vừa chuyển đến, bạn trai cũ rốt lại bất ngờ tìm đến, Ali còn tưởng rằng anh ấy muốn tìm cô để làm lành, không ngờ anh ấy chỉ muốn mang trả đống đồ Ali để lại ở nhà của mình. Giờ đây sắp sửa có một cô bạn gái mới sẽ chuyển đến ở cùng anh. Ali nghe xong cũng chỉ biết chúc phúc cho anh ta. Thất vọng và buồn bã, cô nàng lại cùng Robin rủ nhau đi sông hơi. Cô bạn đồng nghiệp cố gắng khuyên nhủ Ali đứng lên và bước tiếp, dẫu vậy cô nàng vẫn không hề cảm thấy tốt hơn chút nào. Thời gian sau đó, Ali muốn nhanh chóng bước ra khỏi trạng thái thất tình. Thế là cô đến tham dự sự kiện kết nối các cựu sinh viên với nhau, hòa mình vào dàn hợp sướng mặc dù cô chưa có chuẩn bị luyện tập chút nào. Lúc sau Ali đã gặp được anh chàng David phong độ người người. Hai người nói chuyện vô cùng vui vẻ với nhau, nhưng không ngờ trong lúc nói chuyện, David nhận được điện thoại từ con gái của mình, điều này lại khiến Ali cảm thấy có đôi phần thất vọng. Thời gian trôi qua rất nhanh, cuối cùng thì Giáng sinh cũng đã đến, bên này hai chị em đang tâm sự cùng với nhau. Mac nói với Ali rằng có thể do sau khi có bầu, bản thân cảm thấy rất muốn có được bạn trai. Khi này thật tình cờ một thanh niên đã đến đứng trước mặt Mac, anh chàng giới thiệu mình là Ken và làm cùng với Ali. Hai người nói chuyện vô cùng vui vẻ với nhau. Lúc sau Mac đã dẫn Ken về nhà của mình, hai người đã có một đêm say sưa quên lối về cùng nhau. Một ngày khác, bạn trai cũ rốt mời Ali và Robin đến nhà đón Giáng sinh, nhưng lúc này lại nói với bạn gái hiện tại rằng Ali là em gái của mình. Chứng kiến cảnh rốt cùng bạn gái vui vẻ bên nhau, Ali cảm thấy có chút tủi thân và buồn bã. Cô nàng liền rủ Robin ra ngoài ngắm cây thông lớn ở quảng trường, nhưng cô bạn thân lại nói rằng mình đang trò chuyện rất vui vẻ với những anh chàng này, thế là Ali chỉ đành buồn bã rời đi một mình. Bên này Ken mang đến bệnh viện cho Mac một cốc cà phê nóng, anh chàng muốn nhờ không khí của Giáng sinh khiến tình cảm của hai người nồng nàn hơn, nhưng Mac lại lạnh lùng nhắc nhở anh, tôi là một phụ nữ trung niên cuồng công việc, sau khi tan làm, anh chỉ nhìn thấy được sự mệt mỏi của tôi mà thôi, Tốt hơn hết, anh hãy tìm lấy một người phụ nữ xứng đôi và cùng nhau vui vẻ trong những dịp lễ đặc biệt này đi. Tiếp đó Mac rất khoát quay đầu bước đi, nhưng những lời ấy cũng không hề làm Ken nản chí. Buổi tối hôm ấy sau khi Mac tan làm trở về nhà, Ken đã mang đến một cây thông trắng để làm cô vui. Mac cảm thấy vô cùng ấm áp khi thấy tấm chân tình của anh. Trên đường tuyết rơi, Ali đang cố đơn rời khỏi bữa tiệc, cô lại gặp được anh chàng David tại sự kiện họp mặt hôm trước, rồi anh đã đưa Ali đến một tòa nhà bỏ hoang, trước mắt cô nàng chính là cây thông khổng lồ ở quảng trường. Hai người sau đó đã trao nhau một nụ hôn vô cùng lãng mạn, Ba tháng sau, Ali đã đến ở cùng với gia đình của David, nhưng lúc này lại nảy sinh vấn đề khác, khi nhìn thấy Ali và con gái cùng hát hò rất vui vẻ, David cảm thấy không hề thoải mái trước việc này. Anh kéo cô ra ngoài và nói rằng, em không phải là mẹ của con bé. Ali không hiểu, anh đâu chia sẻ gì với em về chuyện này. Nhưng dẫu là như vậy David vẫn rất kiên quyết muốn chia tay. Tâm trạng của Ali lại một lần nữa tụt xuống hố sâu. Ali bị hiện thực dày vò trở về nhà, lao vào vòng tay của chị để được an ủi. Đứa bé trong bụng của Mac cũng dần lớn lên, nhưng dẫu vậy cô vẫn không kể chuyện này với Ken. Một ngày nọ, Ali tình cờ gặp lại bạn trai cũ. Kỳ này rốt đã thi được vào trường kinh doanh, bố mẹ anh chàng cũng đến chúc mừng cho con trai, vui vẻ mời Ali chụp ảnh chung với mọi người. Mặc dù có chút miễn cường nhưng cô cũng đành chiều ý bọn họ. Sau đó hai người trao nhau một cái ôm tạm biệt. Khi này Ken đang một mình dạo phố, vô tình gặp được Mac đang mua sắm đồ bầu. Anh còn tưởng rằng Mac đang mang thai đứa con của mình. Nhưng rồi Mac liền nói với anh, đầu tiên đây không phải con của anh, mà là cô đã thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm. Thứ hai cô không cần anh cùng cô nuôi dạy đứa trẻ, cô có đủ năng lực có đủ tiền. Ken nghe thấy vậy chỉ biết ngậm ngùi không thể làm gì. Phía bên này David đang dỗ con gái đi ngủ, con gái lại muốn David hát ru cho mình, lúc này David mới nhớ, nếu như Ali còn ở đây nhất định sẽ không khó khăn như vậy. Cùng lúc đó Ali lại nhận được tin nhắn của bạn trai cũ, rốt biểu hiện rõ ràng, mẹ anh nhớ em, anh cũng rất nhớ em. Một ngày nọ, Ali đến nhà Tom cùng nhau uống bia, cả hai đều có trong lòng những hối tiếc của riêng mình. Ali nói, nếu như cô có con thì nó cũng đã 4 tuổi rồi. Tom cũng bộc bạch, anh mãi không thể tỏ tình với người con gái thầm thương. Lúc này Ali đếm chai bia, nói hai người uống không được vượt quá 11 chai, nếu không sẽ làm ra những chuyện không có lý trí, và cuối cùng chai rượu đã vượt qua số lượng an toàn, và quả nhiên sau đó hai người đã lên giường với nhau. Hôm ấy trong bữa tiệc sinh nhật của Ali, Tom, bạn trai cũ Rốt và David cũng đến tham dự. Ali chạy đến trước mặt Robin cầu cứu, không ngờ được rằng bọn họ đều là do cô bạn gọi đến. Xem đám đàn ông đó có thể vì Ali mà sống chết đấu nhau thì càng vui hơn, nhưng mục đích đến của Tom không phải vì Ali, thực chất anh muốn tỏ tình với người trong mộng, ai ngờ được rằng cô ấy đã đính hôn với anh chàng khác mất rồi. Trong khi đó, David đi đến chỗ của Ali. Cô nàng còn tưởng anh muốn tái hợp, vội vàng chặn họng không để David nói ra, nhưng thực chất anh chàng chỉ muốn chân thành xin lỗi vì đã nặng lời. Ali tỏ ra không hài lòng với Robin, nói tôi coi cậu là bạn, cậu lại lấy tôi ra làm trò đùa. Robin nói, bạn ơi đừng đùa nữa, chỉ khi cậu bị bạn trai đá mới tìm tôi mà thôi. Chỉ dựa vào việc uống rượu và tụ tập thì cả đời cũng không tìm được đúng người đâu. Mỗi lần cô thấy trai thì liền quên hết mình là ai, rồi bị hút vào cuộc đời của họ. Như vậy chỉ có thể bị tổn thương mà thôi. Ali buồn bã đi ra khỏi đám đông, một mình đến chỗ cầu thang thoát hiểm hóng gió. Bạn trai cũ rốt liền đi đến, hai người lại dựa vào nhau mà tâm sự. Dưới bầu không khí này rất dễ khiến con người ta bị lung lay. Rất nhanh sau đó hai người đã tìm đến một chỗ kín đáo, nhưng khi hai người chuẩn bị làm chuyện đó, bạn trai cũ vô tình tiết lộ, hối hận bản thân đã đính hôn. Ali lúc này như bừng tỉnh, thì ra đúng như Robin đã nói, cô rất dễ đánh mất lý trí khi tưởng tượng về tình yêu vĩnh cửu. Ali buồn bã rời đi định trở về nhà. Lúc này bất ngờ thấy Robin nhảy bổ chiếc xe, còn Mac cũng ôm lấy đứa con như sắp sinh rồi. Ba người hoang mang gọi taxi đến bệnh viện. Ken biết được chuyện Max sắp sinh thì cũng vội vã chạy đến, mặc dù không phải con của mình nhưng cô là bạn gái của anh. Anh lại một lần nữa tỏ tình với Max, kỳ này cô nàng đã không xua đuổi anh nữa, chấp nhận anh chàng sẽ là người đàn ông cạnh mình đến cuối đời. Thời gian sau, Ali bắt đầu một cuộc sống độc thân vui vẻ. Cô nàng chăm chỉ tập thể dục, dành nhiều thời gian để làm điều mình thích. Lần đầu tiên cô đến nhà Robin, chủ động muốn làm lành với cô bạn thân, lúc này tình cờ phát hiện ra Robin lại vô cùng giàu có. Đến cuối phim, Ali đã có thể hoàn thành mong muốn chinh phục dãy núi lớn, tận hưởng cuộc sống theo cách của riêng mình. Bộ phim đến đây là kết thúc rồi. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau.